哇。 người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn cuộc sống ở Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha à, hôm nay gia đình nhà mình sẽ thử thách ăn một món thì đó là trứng gà nhuộm vàng 24k cùng với trứng này là nhuộm cái than gọi than hoa đấy mọi người đó xin mời cả nhà nha đây là khay trứng mình vừa mua ở siêu thị về xong còn nguyên à không phải còn nguyên mà đã bị ăn trộm mất ba quả một quả vàng và hai quả đen một khay trứng này là 20 quả mọi người ạ đó hai hai khay trứng này là 40 quả nha đó Ăn trứng không? Trứng này là lần đầu tiên mình ăn luôn á Tại vì mình cũng không biết là, là như thế nào ừ. Và mình ừ. hỏi cái cô bán ở siêu thị đấy là cái trứng này phải ăn như nào thì người ta cứ thích mua về ăn thôi cứ thích cứ thích bóc ăn thôi đó nên là mình mua nguyên khay trứng nguyên hai khay trứng thấy có hai màu đẹp quá nên mua cả hai khay luôn wow Chá chá. Mọi người nhìn màu đẹp không? đây là trứng nướng mọi người trứng nướng của Hàn Quốc đấy và à, nhuộm một cái màu vàng bên ngoài wow lần đầu tiên là chúng ăn trứng nướng kiểu này luôn á thường là cứ ngon không ngon không tại vì là mình không biết giật mình sợ trứng lại màu vàng thế tưởng là phải phải, phải luộc lên cơ hỏi cô bán ở siêu thị thì cô kêu là cái này chỉ để ăn thôi ừ. à đây là mình sẽ chấm với muối tê linh ăn nhỉ nướng với cái cái nòng đỏ á nó bợ còn cái nòng trắng ấy mọi người nó quánh lại ừ. ăn rất là bùi ừ. Ừ. Ừ. Chú ăn không con? À, bạn có một con. Ừ. ừ. Trăng mua vàng 24k mình mua trứng 24k nha ừ. ừ, trứng gà ừ. không ừ. ăn cũng dưa nhau cho nó nhẹ cái lòng trắng ấy thì nó quánh tại người ta nướng ở cái nhiệt độ cao ấy thì nó nó quánh cái lòng trắng ấy còn 방향은 너 그냥 봐. Ừ. ở đây mình nhìn là ha khi người ta nướng xong đó mọi người người ta gọi là tráng qua một cái lớp ờ, nước than đen đấy mọi người than mà than để tha để lọc ấy nên là khi bên dưới này này bên dưới khi mà quả trứng ờ, cắm ở trên vào khay này là bên nó có một cái vết tròn tròn kiểu như là nó đọng nước bên dưới ấy bong bóng mọi người đi đó trứng này bóc áo đồng thế ui ui u đau thế ừ. phải đập mạnh đến mới không đau à ờ. ui là trứng đập cái quả trứng này đập cũng phải có cách đập nha mọi người đập đầu này thì sẽ nắn đập đầu thẳng này là sẽ là sẽ vỡ đầu ấy đập đầu, đầu phần ngang của trứng này wow tại vì là nè đẹp chưa mọi người wow quá bố lấy ăn tại vì bên hàng đó đi tắm hơi là mọi người hay hay hay hay cầm cái trứng này đi vào để ăn cái vỏ bên trong bên trong là cái là nó chín hết rồi nó nướng ở nhiệt độ cao nó chín hay mọi người là người ta chỉ nhuộm lên để kêu như là tạo màu sắc á à, bánh cái này trứng này gọi là trứng thiếu Ô, cái hình nó ờ, không mỏng. Ôi, ôi. Màu thì khác đó mọi người ạ. Còn ăn thì như nhau hết. Wow. Ngon lắm. Ăn cái trứng nướng này thì sẽ ăn được nhiều hơn là trứng luộc. Mà nó quánh hơn. Cái phần này, nó quánh lắm. Thằng táo nó quánh nó bùi. Ôi. Ôi. Ôi, ừ. ai Một khay trứng này của mình mười hai nghìn mười hai nghìn luôn Hay là hai trăm bốn mươi nghìn tiền Việt hai trăm bốn mươi nghìn mà Một khay mươi quả ừ. Ừ. Ngon ừ. Ngon hơn ăn trứng thường anh nhỉ ngon trứng này trứng này gõ từ đầu thôi gõ đầu ấy ừ. thôi anh thêm một cắt gõ từ đầu thôi nhá anh bóc lấy từ lấy đầu thôi gõ bóc từ nhá à lấy cái này à lấy giờ này à không được bóc đầu à Ừ. ừ nhìn màu rất là đẹp không nữa ăn đúng màu vàng 24k luôn mọi người dạ. Dạ. Dạ. wow thành công thành công tại vì không phải giờ mình biết rồi tại vì khi mình đập vào cái đầu này đấy thì là nó sẽ rắn phần này là cái quả trứng nó sẽ rắn nhưng mình đập phần eo của trứng ấy thì nó sẽ giòn nó vỡ ra wow wow người ta nướng ấy mọi người nướng là cái quả trứng nhá không bị hề bị khô một chút nào mọi người thấy vẫn độ bóng kiểu như là vẫn còn giữ được cái độ ừ, dinh dưỡng của trứng đấy và trứng ừ. bóng nửa luôn màu vàng ừ. màu màu lâu đẹp chưa dạ, dạ, dạ. úi rồi hô <laughs> không thích ừ. đẹp chưa nhìn đẹp quá không nữa không Ô, Ăn bận rộn quá. Ừ. 자, 하나, 둘, 셋. 컴백! 자. 이요. 이요. 오! 오, 나고. 오! 오! 오! 오! Hồ bóc tiếng giỏi thế nhỉ? Ôi, hồ bóc tiếng giỏi thế. đặt bớt này tôi cho úi rồi hôm nay là là dân đi bóc trứng rồi rồi <laughs> chỉ buồn cười ừ, khai trứng um, khai trứng uh, vịt lộn khai trứng uh, vịt lộn này mua về để trên bàn mẹ thì cứ loay hoay chưa kịp để lên trên cao để dưới bàn mọi người ạ thế là anh ấy cầm anh đập ôi hết hồn nhìn đấy nhìn đấy cái cái uh, chăn nhiều đi trứng mình nổ như con gà con nó, nó, nó vỡ ra nó cả hồn thằng cu nó có giật cả mình nó quái đập trứng ở ra thành cái hình con gà ra hết cả hồn luôn ừ. おでもだね。こっち、ち、ち、ママ、ママ。 Đập đầu à. Hô nó Hô thấy mẹ cầm trứng đập đầu Hô thực hành cho đầu hô tập Vô mới đi em Úi rồi Giỏi đấy nha Đập đầu mẹ đi à. à. Yeah, yeah, yeah áo đồng phục của lớp màu hường trứng luộc mà ăn trứng nướng mà ăn hơi giỏi trứng luộc thì bình thường chắc chỉ ăn được khoảng chừng một hai quả thôi không ăn được nhiều trứng nướng là ăn được khá khá nhiều mọi người tại vì là trứng nướng là cái cùi của nó này ngon ăn ngon cái lòng đỏ nếu như bỏ lòng đỏ ra chắc là ăn được nhiều ăn cả lòng đỏ ấy thì mình không ăn được nhiều nhanh lo ta mỏng quá cô bóc trứng ngô anh hả mua cái trứng mà màu vàng thì đẹp mắt không lỡ ăn mọi người dạ, ừ. Wow. Wow. Bóc trứng tỏi thế nhỉ? 와. 아치. 아치. ui mã à, đừng có á thanh niên có mặc quần thanh niên à, có mặc quần tưởng không mặc quần hết hồn chả <laughs> Chào chào mọi người nhé. nhanh đi ăn ăn nhanh hết đi ăn hết đi chả Mình to à hả mọi người à, gia đình nhà mình sẽ tạm ngừng cái video clip này nhá cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi xem những cái video clip của gia đình nhà mình và mọi người hãy nhớ là bấm đăng ký kênh like và chia sẻ ủng hộ kênh gia đình nhà mình nha bye bye và hẹn gặp lại mọi người cái video clip sau chưa bye bye ăn phòng mồm lên nút cao một miệng ăn phòng mồm nói không nên lời bye bye tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người video clip sau nha